có một cái record này nào bạn nào V7 đấy uh -huh. Thế cô sẽ tẩy cái này đi nhá rồi bởi vì là bài nó cũng hơi nhiều cho nên là mình sẽ bắt đầu luôn nha nào chuẩn bị chưa là hít thở lâu thở dài nào cô còn phải vừa lấy hơi đấy <laughs> yeah okay let's start it để có thể là chữa cho cả lớp mình luôn thì cô sẽ chữa ở trên này nhá được không nhỉ cô sẽ chữa trên này nhá được không hết rồi ạ à? ừ không cho xe không cho ấy nữa đâu thì ờ, học ít thôi thì cũng được không sao hết nào các bạn kia chắc là bị lỗi zoom rồi tại vì cũng rất nhiều bạn đang nhắn tin cho cô là cô ơi con đang bị lỗi zoom nha nào bắt đầu tiên nhìn cái bài này quen không nhở cái bài này cô đăng ở trên nhóm rồi đấy ờ, bây giờ chúng mình cùng chữa nhá so exercise one exercise one exercise one okay picture one điền I we you hay they nhỉ I will you all day. I will you all day. Có à? ừ, tốt rồi, yêu lắm, rất yêu, rất thương. Khổ để các con trợ, con không biết làm hu hu. Rồi, nào, bây giờ tôi hướng dẫn nhá. Ôi, đúng rồi đấy. Thì bây giờ nào, mình bắt đầu nào, toàn sai không à, không phải lo. Bắt đầu nhá, đầu tiên mình chỉ vào cái bức ảnh này bạn ấy tự chỉ vào bản thân mình đúng không? tôi đúng rồi ai chính xác tôi yes ai tôi ừ, tôi chính xác rồi các con của cô ngò trời tuyệt tuyệt vời đúng rồi đấy các con ạ à. cô thấy rất nhiều bạn comment đúng rồi tiếp tục nhá mình bắt đầu tiến sang picture two nào picture two ok picture two hai bạn đang nói chuyện với nhau đúng rồi cũng như việc là con đang uh, con đang nói chuyện với mẹ vậy đúng không thì con nói chuyện tương tác với mẹ đúng không à, đấy thì con sẽ chỉ gọi là mẹ hoặc là con đang nói chuyện với cả bạn con chẳng hạn thì gọi là bạn đúng không? you rồi chính xác đang nói chuyện với ai đó you cô phải dùng cái bút này cho nên là chữ nó xấu lắm chứ đừng viết chữ xấu như cô Ngọc nhá rồi cả lớp làm tốt lắm tiếp tục nào bức tranh three picture three aha à mình nhìn thấy này có cái bạn đội mũ ấy, có cái bạn đội mũ mà cùng đứng ở trong cái đám đấy đấy cùng đứng ở trong cùng với mọi người đó đúng rồi ôi trời đất ạ à. chúng tôi chúng ta chúng mình yeah we we ờ uh, đúng rồi các con làm đúng lắm đúng là các con của cô nào tiếp tục nào picture four picture four các bạn làm tuyệt vời luôn đấy picture four ok picture four nào Picture four Mấy người, mấy người đã, mấy người nào các con comment cho cô là mấy người đã nào để cho các bạn mà chưa hiểu thì các bạn hiểu nhá. Mấy người nhỉ? Ờ, trong cái này có bao nhiêu người đây? How many how many people is pointed? Có bao nhiêu người đang được chỉ đến? No no no, có bao nhiêu người đang được chỉ đến cơ? Đang được yes two. Two là hai người trở lên rồi đúng không nhỉ? Mà hai cái người này ở xa chả liên quan gì đến hai cái người đang nói chuyện cả đúng không thì mình phải điền là gì they giống như việc mà con ờ, nói chuyện với mẹ và kể về một ờ, một cái đám bạn nào ở trong lớp mà đang bắt đạt con ấy các bạn ấy đúng không các bạn ấy dây ờ, đang nói mẹ ơi hôm nay hôm nay ở trên lớp ấy có bạn có bạn bảo ngọc ấy có bạn bảo ngọc bạn ấy mắng con đó có bạn bảo ngọc về với, với cả bạn linh nhi bạn ấy mắng con đấy các bạn ấy đúng không các bạn ấy dây ừ. rồi đúng rồi yêu lắm <sighs> ok nào tiếp tục <laughs> tiếp tục nha picture five picture five picture five các bạn đeo mũ đó các bạn đeo các bạn đeo mũ đó đang nói chuyện với bao nhiêu người các bạn đeo mũ này đang nói chuyện với bao nhiêu người đây các bạn đeo mũ à đúng rồi three là mấy là số nhiều rồi đúng không yes vì vậy thì ở đây phải là mà đang nói chuyện nha đang nói chuyện nha đang ngồi ra đi ra ngoài sân trường chơi đúng không thế là gặp nguyên một đám nào là là một đám bạn trời ơi lâu lắm rồi mình không được gặp nha một tự nhiên đi ra ngoài gặp ở dưới sân uh, chung cư đấy tức là đi đi ra ngoài gặp nhìn thấy một đám bạn ôi chào các bạn chào các bạn đấy thì phải là yêu đúng rồi chào các bạn các bạn đúng rồi you các bạn you vừa có nghĩa là bạn vừa có nghĩa là các bạn được chưa tốt lắm các con tiếp tục nào six six ok hai người đang chỉ về một cái nhân vật nào đây mấy người how many how many how many here one yes exactly one mà đây là người đúng không người nhưng không phải vật nha đây là người đây là một cậu bạn nhỏ mà cậu bạn này hoặc là anh ấy này bạn nam ấy thì mình sẽ nói như nào ok một người nhá mà lại đang chỉ ví dụ này ví dụ này cô đang uh, uh, ngồi nói chuyện với cả uh, mẹ cô đấy xong rồi cô bảo là ơi mẹ ơi uh, có cái bạn ở trong lớp ấy cứ bắt nạt con ấy cái bạn nam ấy kiểu lúc nào cũng đánh con ấy cái bạn nam ấy ờ, uh, <laughs> nói về một bạn nam và không đang trực tiếp ở đấy người ta gọi là he đúng rồi anh ấy chuẩn quá đúng là 7 seven ok ở đây thì sao nhỉ ở đây là đang chỉ về một bà đúng không ok và cũng tương tự tương tự đúng không thì thì cô đang nói chuyện với mẹ xong rồi cô nói là mẹ ơi hôm nay nhá có một bà tốt bụng lắm bà ấy dắt con ờ, bà ấy dắt con đi qua đường á bác ấy dắt con đi qua đường ấy bác gái ấy tốt bụng lắm mà con không qua được đường ấy bác ấy dắt con đi qua đường bác ấy cô ấy bà ấy yes she tốt chuẩn rồi còn tiếp tục cái cuối cùng The last one. The last one. Rồi cái này cái này không phải người đúng không? Cái thứ mà mọi người đang chỉ vào là cái cành cây. Yeah, that's a tree, that's a branch. Và nó là vật. Yes, và chỉ có một vật, nhớ là một vật đúng không? Thì mình dùng it. À, tốt lắm cả lớp, quá tuyệt vời. À, thế là chờ cũng uh, cũng đáng đúng không? <laughs> ok, nào next, next. Uh ừ -huh next cô sẽ xóa này đi nào mình có I you we they you he she and it và cô mong rằng các bạn đều làm đúng nha tốt lắm rồi bây giờ tiếp tục sang bài thứ hai nào bài thứ hai nhá các con nhá nào bài thứ hai thì uh, đúng rồi đấy <laughs> bài thứ hai thì chắc là bạn nào cũng rất là chích rất là chích mê chích mê đó là bài điền số đúng không mình sẽ điền thế nào ok cô sẽ ờ, tua lại nha rồi we have a cow here we have a cow here và ở đây cô có hai từ mới yes we i have a new word here Đầu tiên, it has four legs. ok legs Uh -huh, legs. Đây, legs. Cái này cô không viết được ở đây cho nên các bạn điền cho cô nhá. It has four legs. And uh, it has uh, how many nose? One nose. Exactly. One nose here. And it has How many eyes? How many eyes? How many eyes? Two eyes. Exactly. Two eyes. And it has how many tails? How many tail? Two tail. Um, sorry, my fault. Two tails thì phải có chữ S đằng sau đúng không? Two tail à, nhiều rồi, hai cái tai này. Okay. And uh, it has how many mouths? How many mouths? Các bạn nhấn cả số cho cả chữ cho cô nào, bấm số biết đâu được một lần. <laughs> One mouth exactly. And how many ear? How many ears here? How many ears? Oh my god, I'm sorry. It has one tail. Rồi có một có một cái đuôi thôi mà cô lại bảo là hai cái đuôi. Cô Ngọc hư quá Ok, cô cảm ơn nhá. How many ears? How many ears? How many ears? Two ears rồi. Chính xác, two ears. Ôi, thế vừa nãy là cô lại bảo là có hai cái đuôi. Trời ơi, thật là. Đúng không? Thật là. Cô Ngọc thật là. Để cô sửa lại nhá. One tail. Two ears. Và cuối cùng cái từ này này khá là mới. Từ này <laughs> oh my god I'm sorry tự nhiên thế nào cô lại nghĩ ra hai con bò có hai cái đuôi vậy trời đất nào hoof. cái từ này là cái móng hoof hooves hoof hooves ok và có bao nhiêu móng how many hooves four ok four cảm ơn nha và cái cụ it has này này cô cũng đã chỉ cho các bạn nha it has it has means nó có đúng không cái con bò đúng không đây không phải con người thì mình dùng từ nó từ nó it has uh -huh, nó có bốn chân này có một mũi này có hai mắt này có một đuôi thôi nhá đừng như cô ngọc lại bảo con bò có hai đuôi ờ có một miệng này có hai tai này và có bốn móng hooves hoof hoofs nếu mà chỉ có một móng thì mình sẽ là S O O F ừ nhưng mà có nhiều móng thì mình chuyển chữ F này này thành chữ V E S cái từ này hơi khó cho nên là các bạn phải xem lại video để mình nốt cái này vào nhá ok um. <laughs> tiếp tục nào tiếp tục nào nhanh nào ok I have I have I have one mà bây giờ tôi có đúng không tôi có là bây giờ mình sang đến bài 3 nè. tôi có tôi có tớ có mình có ok <laughs> tớ có mình có đúng không nào bây giờ mình cùng đếm nhá I have one mouth ok I have one mouth. Câu này mẫu rồi này. Còn cái câu mà teeth, ok, teeth, răng, răng đúng không? Răng. Thì bạn nữ này không nhìn rõ răng cho nên cô để đây để xem là các bạn có bao nhiêu cái răng. How many teeth? How many teeth in your mouth? How many teeth? <laughs> oh my god, 22, 32, 44, 27. Are you sure? <laughs> oh my god. là cô không nhớ là cô có bao nhiêu răng chắc tầm các bạn ơi có bao nhiêu hàm có bao nhiêu răng trong hàm nhỉ how many teeth <laughs> cái này thì cô sẽ để trống nhá ok nào tiếp tục tiếp tục nào tiếp tục nào tiếp tục nào các bạn nào how many ears how many ears ears two ears exactly two ears and how many nose I have cô có bao nhiêu bạn có bao nhiêu cái mũi how many nose just one nose okay you we are person we are a person we are human we just have one nose okay mình là người <laughs> mình chỉ có một mũi thôi yes and uh, how many hands how many hands please how many hands we have các con có bao nhiêu tay bao nhiêu tay how many how many two exactly two good girl good boy and how many legs uh, yeah we have a two legs and the last one how many feet how many feet how many yeah we have two feet uh -huh. tớ i have one mouth I have two ears. I have one nose. I have two hands. I have two legs. And I have two feet. Okay. Cô hy vọng rằng là các bạn đều làm đúng nhá. Các bạn đều làm đúng nhá. Sai thì mình sửa lại nhá. Không sao nhá. Ok, Nào, mình sẽ bắt đầu bài hôm nay bài khó của mình này bài khó của mình hôm nay sẽ tiếp tục nào vừa nay cô nói trước rồi it has và uh, I have uh, các bạn nào có biết không chúng nó đều có nghĩa là có đó toàn là có nghĩa là có đâu nhưng mà các bạn biết khi nào dùng have khi nào dùng has không nói là hiện tại nha ở hiện tại nha tất cả các từ hôm nay cô đều dạy ở hiện tại hết là thời điểm hiện tại là các con có gì các con có một cái kẹo mút hay các con đang uh, các con có một cái bút hay là các con uh, có cái nọ cái kia ở hiện tại đúng không thì bây giờ thì sẽ như thế nào ta nó sẽ như thế nào nhỉ have là các bạn nhìn rõ lên trên bảng nhá các bạn nhìn rõ lên trên bảng cho cô ok nhìn rõ lên trên bảng rồi chúng ta có từ have have có có đúng không có thì sẽ là vừa nay mình học bao nhiêu nhỉ I we you they đúng không xong lại he she it đúng không rồi thì mình sẽ liệt kê ra đây rồi cô sẽ cho các bạn biết là khi nào dùng have khi nào dùng has nha have h a v e có have đúng không có nghĩa là có và mình sẽ dùng với I have tôi có I have a pencil à, tớ có một cái bút chì uh -huh. and um, you have a pen bạn có một cái bút ừ, có đúng không I have a pen tớ có một cái bút you have a pen bạn có một cái bút we have a pen tất cả chúng tôi đều chỉ có một cái bút we have và they have họ có một cái bút ok they have a pen they have a pen have got à các bạn nói là have got it's okay có thể dùng cấu trúc have got từ have got là một cấu trúc mà khác với từ have have got cũng là có các con dùng thì cũng được nha ok tốt lắm nào mình lọc lại nào các từ I à, tôi đúng không you bạn we chúng tôi chúng ta và từ đây họ thì khi mà mình nói với từ có từ have thì mình giữ nguyên ok mình chỉ để nguyên thôi mình sẽ giữ nguyên từ này nha mình không phải biến đổi mình không cần phải thay đổi cái gì hết á mình không phải làm cái gì mà nó nó nó nó khác cả cứ theo cấu trúc là giống tiếng việt thôi tôi có I have đấy bạn có này you have đúng không giống tiếng việt không we have and they have ok nhưng mà đây là những chủ ngữ đúng không những chủ ngữ này chủ ngữ này chủ ngữ ai này chủ ngữ à, cô sẽ dùng vào bút đen nhá ok chủ ngữ ai này chủ ngữ you này chủ ngữ we này chủ ngữ they này thì khi cộng với các động từ như này thì mình không phải làm gì hết mình không phải thay đổi gì á nhưng mà nhưng mà khó hơn một xíu này khó một xíu này chờ chưa chờ chưa khó một xíu này I have two laptops two laptop nhớ thêm s nha I have a pen các bạn lấy cho cô một ví dụ nào lấy cho cô ví dụ nào lấy cho cô ví dụ nào ví dụ như là dây hết hay là we hết nào có thể các bạn lấy rất nhiều ví dụ ở đây rồi các bạn lấy ví dụ nào Ok, I have got, I have got cũng được nhưng hôm nay mình học have trước rồi nhá. Rồi, thế cô lấy ví dụ nhá. I have two sisters. cô đăng trên uh, nhóm chat này. I have two sisters. Ừ, Zoom hôm nay có vấn đề một chút thông cảm nhá. I have two sisters. Đấy, cô vừa đăng nhóm này cô cũng viết lên đây nhá. Ví dụ đây là ví dụ của cô này. I Yeah, teacher has a blue pen. Wow, why do that? I have. À, cô đang có đúng không? cô có đây cô có uh, hai chị gái two sister uh, ờ, đấy đây là ví dụ của cô đúng không I have two sisters Ok, nhưng mà khó hơn một xíu này, khó hơn một xíu, một xíu xíu thôi là cái từ này à, nó là tiếp tục nha. Sẵn sàng chưa? He has. Oh, oh, She has. Oh. It has. And the noun has. Wow, các bạn nhìn này, nó đã có cái sự thay đổi nhỏ nhỏ ở đây rồi đúng không? Nó đã thay đổi nhỏ nhỏ rồi, nó đã thay đổi một chút rồi. Các bạn nhìn nhận ra sự thay đổi không nào? Các bạn comment cho cô nào. Nào, các bạn comment cho cô là đã có sự thay đổi gì nhỉ? Có sự thay đổi gì nhỉ? Ờ đúng rồi, chính xác có sự thay đổi ở cái từ have thành từ has ok thành từ has à, đã có sự thay đổi nho nhỏ rồi thành từ has đó thì khác với việc mà mình có từ ai này từ you này từ we và từ they thì những từ mà chỉ số những cái cái thứ mà nó không liên quan đến cái cuộc hội thoại đó đúng không những cái những cái đấy và là số ít số ít nha số ít những người những vật những sự vật mà uh, không đang có mặt trực tiếp <laughs> đúng không mà là số ít đi số ít nhá là một ý thì và cả là không có ai nhá thì có từ he này từ she này từ it này hoặc là bạn nam này hay là bạn linh nào đấy đúng không rồi thì cái từ have have mình sẽ phải à, thay đổi một tí mình sẽ phải uh, cấu xé một tí mình sẽ phải uh, thay đổi một tí tí là nó sẽ thành cái từ has này này đó các con nhá rồi khi nào có nhắc lại một lần nữa nào mình phải thay đổi một tí cấu xé một tí đấy làm cho nó khác một tí khi mà có những chủ ngữ gồm he she nói chung ấy là chủ ngữ số ít ok nhiều bạn thắc mắc là tại sao ai cũng là một đúng không nhiều bạn thắc mắc là tại sao ai cũng là một cũng là chủ ngữ số ít đấy chứ đúng không nhưng mà tại sao mà lại không không cộng với hết ờ nhiều bạn thắc mắc mà đúng không có, có bạn nào thắc mắc không tại sao nhỉ tại sao các con biết tại sao không tại vì cái chủ ngữ ai ấy, nó là khi mình chỉ vào bản thể của mình này mình chỉ vào mình này thì mình vẫn đang ở trong cuộc nói chuyện đúng không mình đang trực tiếp đúng không đó thì mình không phải chia cái này mình phải cộng với have và quy luật đó là vậy nhá đó cái từ ai thì không đi với từ has mặc dù nó là chủ ngữ số ít à, bởi vì nó ở trong cuộc hội thoại nó đang trực tiếp mình nhá rồi cô đã <laughs> có bạn nào có thắc mắc như thế không tương tự không Yes, hết là có. Yeah, teacher speak English well, thank you. Has là kỳ vậy cô. Đúng rồi nào. Has nó cũng có nghĩa là có nha. Đây. Has cũng có nghĩa là có. Nhưng mà sao con biết không? Con biết không? Biết không? Tại sao? Tại vì nhá, ví dụ này, giống như việc mà mà con uh, ở nhà thì con mặc uh, quần đùi áo cộc ấy. Đấy, ở nhà mình mặc cái nào cũng được nhưng mà nhưng mà cứ mà cứ mà hễ mà đi ra ngoài ấy, uh, gặp những người lạ ấy, gặp những người mà mình uh, ở ngoài à, đúng không mình đi ra ngoài mình đổ rác thôi ấy là mình lại phải mặc bộ quần áo khác cho nó chỉnh tề hơn <laughs> đúng chứ đấy mà mà con con nhớ này với các chủ ngữ các con chỉ nhớ là với các chủ ngữ I, you, we, they thì mình cộng với cái từ have nguyên thể là cái từ mà nó có sẵn như nào làm thế còn khi mà với cái các chủ ngữ mà he she it hay là chủ ngữ số ít á thì các con cứ coi như là các con đi ra ngoài và chuẩn bị gặp nhiều bạn ấy các con chuẩn bị đi ra ngoài cho nên là con phải tươm tất một chút đấy thì con phải chia con phải thay đổi đúng không con phải thay đổi con phải mặc quần áo khác thì cũng cái cái bạn cái bạn chữ cái chữ có này cái bạn have này cũng phải cũng phải mặc cái bộ khác đấy thì các bạn mặc một phát lên đây là các bạn thành chữ hết luôn Đấy, các bạn mặc quần áo khác ấy là các bạn thành chữ hết luôn đó hiểu chưa hết nó vẫn vẫn là quần áo ờ, vẫn mang nghĩa là có ờ, vẫn mang nghĩa là có đúng không nó vẫn là có vẫn là có vẫn có nghĩa là có nhưng nó chỉ khác về hình thức thôi đúng không nhỉ và các con nhớ nhá cái này rất là quan trọng nhá I have you have we have they have ừ. và bên cạnh khi mà có các chủ ngữ số ít là một đấy he has she has it has nam has linh has ok nào có thắc mắc là không nào ok há là ít là cô has là số ít Um, nào cô sẽ giải thích nha. Không phải has là số ít mà has sẽ đi với chủ ngữ là số ít. <laughs> đúng rồi. Has sẽ đi với chủ ngữ là số ít. Ví dụ has đi với he, he là anh ấy. Anh ấy chỉ có một người đúng không? Cho nên là he has với đi với chủ ngữ là số ít đúng không? has sẽ đi với chủ ngữ là số ít à, ờ, ok has sẽ đi với chủ ngữ là số ít và ở đây là chữ ít này là nó và chỉ là một thôi has sẽ đi với chủ ngữ là số ít đấy cô nhắc đi nhắc lại nha has sẽ đi với chủ ngữ là số ít ví dụ như tên riêng này mỗi một với bạn nam đúng không bạn linh đúng không rồi cô ơi nhớ nha have đi với chủ ngữ là số nhiều và có thêm từ ai nữa mặc dù ai là một người chị bản thể mình thôi nhưng nó vẫn đi với từ have và cô đã giải thích vừa nãy rồi còn has thì đi với chủ ngữ đi với chủ ngữ luôn song song đồng hành với chủ ngữ là số ít ok à ha cô sẽ xóa bảng đi nhá sẽ xóa bảng một chút nha để mình ờ, liệt kê lại một chút nào à, là lại nào nhớ cho cô nhá có I you we they đúng không riêng cái you we they nó đã là chủ ngữ số nhiều rồi thì nó cộng với cái từ have giữ nguyên thì nó là điều nghiễm nhiên và các con nhớ thêm một trường hợp nữa là ai thì cũng đi với have đúng không các động từ này giữ nguyên đó không phải thay đổi gì còn với các chủ ngữ số ít ở đây là một này he she it hoặc là bạn nam hoặc là bạn linh đúng không thì sẽ đi với tất cả những cái chủ ngữ này sẽ đi với từ has Đấy, còn từ này đi với từ have vâng, đúng không? À, ok. Nào, lại nha. Uh ừ. -huh. Rồi rồi, tốt lắm nào. Yes, ok, tiếp tục nha. Rồi, ngoài từ have ra, cô có những từ khác, cô có vài từ khác, cô có một vài từ khác và cô có bốn từ khác đúng không? Nào. Cô có see. Là look at the board. Look at the board. Ok, ngoài từ have ra cô có bốn từ khác. Cô có bốn từ khác nha. Cô có bốn từ khác này các bạn có nhìn thấy không? Cô có bốn từ khác. Là các bạn có nhìn thấy trên bảng không? có comment cho cô nào có nhìn trên bảng không nhỉ say yes cho cô nào có thấy yes không yes ok tốt rồi chả thấy các con tới đâu các con phải comment để cô mới biết là các con uh, <laughs> vẫn nhìn đến nhỉ? nào nào cô có các từ như sau have có thì cô có từ see see nào see nhìn còn cái từ see là cô ấy còn see nhìn see I see I see đúng không tớ thấy tớ nhìn thấy à, smell smell one more time smell smell hít ngửi ok nào các bạn dùng gì để smell chúng mình phải dùng cái gì để smell nào smell your smell Ok con yes, các bạn dùng gì để ngửi? Comment cho cô nào. Cô có dùng tay ngửi không? Ears, dùng tay ngửi hả? Dùng tay để ngửi hay dùng gì để ngửi đấy các con comment cho cô nào. Dùng gì để ngửi? <laughs> Nose, mũi. Ờ uh, yes rồi, uh, chính xác. Yes, nose. Ok ôi yêu quá nose okay, great okay. thế còn từ taste okay. phát âm lại nhá taste ừ. taste uh -huh. nếm okay, nếm các con dùng gì để để để nếm nhở để nếm xem là kem nó ngon không nếm dùng gì để nếm what what taste I taste by, I taste with my. Ăn gì nào? Các bạn dùng gì để nếm nhở? Nếm thử nhở? Mouth. Yes, exactly. <laughs> Mouth. Mouth. Ok, mồm miệng. <laughs> yeah, mồm miệng. <laughs> yeah, ok, mouth. Các bạn dùng mouth. Đây bạn này dùng mouth để còn nếm kem đúng không? Kem rất là ngon rồi rồi này là bạn nào thêm kem. Aha, taste À, tốt rồi, các bạn đọc theo cô nào. Taste. Ừ. Now the the last one, the last one. The last one. Bạn cuối cùng. Bạn cuối cùng này, bạn ấy có bạn ấy đeo cái gì à? Bạn đeo cái gì ấy? Bạn đeo gì nhỉ? Bạn đeo cái gì này? Bạn đeo gì đấy? Oh, thank you Đoàn Bách ha. Thank you Đoàn Bách. Bạn đeo cái gì đây? bạn đeo tai nghe đúng không earphone chính xác rồi bạn đeo tai nghe để bạn gì đấy mà cô suốt ngày hò hết các bạn đầu giờ là phải phải đem tai nghe ra để để làm gì đấy để hear đúng rồi để hear hear nghe ok hear ok tốt lắm hear các bạn đọc theo cô nào hear <laughs> hear ok hear ear hear đó. Ờ, ear tai hear nghe dễ không đầu tiên eyes mắt see nhìn nose nose smell mouth test uh -huh. ear hear great nào bây giờ mình nghe một chút nha mình dùng ear để mình hear một chút nha Page 32. Activity 13. Look, listen, and say. 1. See. 2. Smell. 3. Taste. 4. Hear. Ok, các bạn nghe một một lượt rồi đúng không? Nào bây giờ mình sẽ vừa nghe đến từ đấy mà mình vừa sử dụng động tác nhá nào sẵn sàng chưa tay chân đâu giơ tay giơ chân lên nào giãn cơ nào chuẩn bị nhá nào raise your finger raise your finger raise your finger giơ tay lên yes okay yeah I see oh your finger mặc hoàng hiệp hoàng hiệp giơ tay rồi này ok đinh hoàng bảo raise your finger hiến đâu finger con đâu yeah trần duy phong finger đây rồi ngọc anh đâu rồi Hoàng Ngân đâu rồi? Yeah, fingers, fingers. Nào, cô cầm cái finger của các con rồi. Cô đang nhìn đấy, cô đang lướt một vòng đấy. Cô đang lướt một vòng đó nha. Đang lướt một vòng này. Ok, where's your finger? Where's your finger? <laughs> nhìn rồi nha, nhìn thấy rồi nha, nhìn thấy các con đứng rồi nha. Ok, nào, bắt đầu nào. Page 32. Activity 13. Uh -huh. Look, listen and say. Listen and say. One. See. See. Two. Smell. Smell. Three. Taste. Taste. Four. Hear. Hear. Hear. Okay, lại một lần nữa nào. One more time, one more time. Làm cho cô nhá, đọc to này, đọc to này. Mặc dù cô không mở mic các bạn nhưng mà cô vẫn đang nhìn ở trong màn hình xem bạn nào đang đọc theo đó. Ok, one more time. Yes. Page 32. Activity 13. Your hand, your Look, finger, listen, and say. 1. See. See. 2. Smell. Smell. 3. Taste. Taste. 4. Hear. <laughs> Hear. ok tốt lắm cả lớp thank you thank you làm tốt lắm rồi rồi ok nào bây giờ nha với các động từ này thì mình sẽ làm tương tự nha như vừa nãy nha mình có từ see đúng không rồi bây giờ cô muốn nói là tôi thấy này bạn thấy này uh, chúng tôi thấy này à, họ nhìn thấy này rồi làm gì nhỉ anh ấy nhìn thấy ờ, cô ấy nhìn thấy này ờ, nó thì thấy cái gì này rồi là nam hay linh nhìn thấy cái gì rồi đúng không nhìn thấy cái gì see see okay see I see I see you cô nhìn thấy các con không I see you okay à cô đang nhìn thấy các con nha cô đang nhìn thấy uh, finish đúng không có bạn nào thích finish and first đúng không để cái nickname finish này Đấy, cô đang nhìn thấy anh khoa I see anh khoa ok I see anh khoa in yellow t-shirt I see Việt Phương uh, I see Mỹ Nhung I see Hà Bảo Anh I see Vũ An Nhiên ha Where your finger Vũ An Nhiên Where <laughs> your finger can you show me your finger cô nhìn thấy à, An Nhiên bị gọi giật mình <laughs> ok IC Thúy An IC Bảo Ngân à, ok IC IC IC Zafat Zafat has a cat Zafat has a cat oh my god you're so sweet ok cô nhìn nha Văn Ngọc Ngà rồi này ok rồi nào cô sẽ tắt cái này đi À, bây giờ I see I see nếu mà cô nói là cô nhìn thấy một con mèo không I see a cat ok I see a cat cô nhìn thấy một con mèo mèo ừ. bạn thấy một con mèo you see a cat ok you see a cat tiếp tục nào we see a cat thấy đúng không và they see a cat tớ thấy một con mèo này bạn thấy một con mèo này chúng mình thấy một con mèo này và họ thấy một con mèo đúng không thì từ see này nó vẫn giữ nguyên giống như từ nguyên bản nguyên gốc đúng không từ này người ta gọi là cái từ uh, nguyên gốc đấy không có cái sự thay đổi không có cái sự nhào nặng không sự biến đổi gì cả nhưng mà như vừa nãy cô dạy đúng không nhưng mà cô lại vừa nãy cô dạy thế nào nhỉ nhưng mà đối với các từ như kiểu là he uh, chủ ngữ số ít she cô ấy chủ ngữ số ít it nó chủ ngữ số ít và nam hay là linh cũng là chủ ngữ số ít thì đã có sự khác biệt gì nào comment cho cô nào nhìn thấy sự khác biệt gì nào khác biệt gì nhìn thấy khác không nó có sự khác biệt gì nó có cái gì đấy nó có cái gì thay đổi đấy nó có sự gì thay đổi nào thêm s đúng rồi thêm s và đằng sau tốt lắm hiền thục Tốt lắm Lương Hà An. Tốt lắm các con. Đâu rồi xem nào. Thêm S. Rồi Phúc Lâm tốt lắm. Thêm S. Chính xác. Thêm S Văn Ngọc Ngà. Chính xác. Rồi cô xem nào. Cô xem là các cái cái độ ờ, đấy hoàng ngân này rồi giá dạ yeah, rồi là các bạn bắt đầu <laughs> bắt đầu nhìn ra đúng không ui bắt đầu tự nhiên à ôi đúng rồi nó thêm s rồi các bạn comment cho cô là xem để biết nào xem để biết nào thêm s đúng rồi các con ạ à thêm s nha đối với những chủ ngữ số ít như he she it hoặc là tên riêng à, ngọc chẳng hạn đó thì các động từ như thế này thì mình phải thêm s vào đằng sau ok thêm s vào đằng sau đúng không nào đọc theo cô nha bây cô gọi một bạn nào một bạn nào cô gọi một bạn nào cô sẽ lướt qua một vòng Đâu có con raise cho cô nào, xem nào raise nào các bạn nào. Quang Minh Khánh. Rồi, ô con Minh Khánh đâu? Quản Minh Khánh á. Quản Minh Khánh à? à hello Quản Minh Khánh nào. Quản Minh Khánh mở mic nào. Yes, hello. Hello, good evening. Sir. À, cô muốn Quản Minh Khánh cục và cô nhá đều uh, đọc nha À, bây giờ Quả Minh Khánh sẽ lấy ví dụ cho cô. Ok. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ok, yes. Bây giờ uh, cô cô sẽ nói cô sẽ nói tiếng Việt và con sẽ nói tiếng Anh, được chưa? Được không? Sẵn sàng không? Ừ, sẵn sàng nhá. Ừ, bây giờ cô sẽ nói nhanh đấy. Um, cô ấy thấy một chiếc bút các bạn comment nhá hả she ơ cô không nghe rõ cô ấy à bạn bảo là she pencil á các bạn comment cho cô nào các bạn mà chưa được gọi comment cho cô nào nào cô ấy này thấy này một cái bút đúng không nào các con làm đúng cho cô nào cô ấy chủ ngữ cộng động từ nào cộng với tân ngữ nào cô ấy này thấy này một cái bút con sẽ nói như nào thấy là si đúng không thấy cô ấy thấy một cái bút ơ bạn bị tắt mic rồi đúng không Hello. Hello. Yes. Hello. okay. bạn cô cô ấy là gì nhỉ? She đúng không con? Đúng She. Rồi Ừ, sẽ thấy là gì nhỉ? She. À ha. She. Ờ mà mà với chủ ngữ là she thì mình phải thêm thêm gì đây con? Ờ chính xác she sees đúng không là thích cái bút là gì một cái bút thôi pencil một cái bút thôi cho pen thôi nhỉ? một cái ờ đúng không pen à đây she sees a pen con đọc lại cho cô nào repeat after me she sees a pen She, she a pen. Nào con phải đọc nào giống như kiểu mà con tên, ví dụ cô tên là Ngọc ấy, mà cô mà không đọc dấu nặng ấy, thì nó sẽ thành cái gì nhỉ? Ngọc à? Ồ, từ không có nghĩa đúng không? Nó giống như việc mà cô tên Ngọc này, mà cô không có dấu chấm á, đúng không cô không có dấu chấm thì con có đánh vần được không thì tiếng anh cũng thế nếu mà con không đọc rõ âm gió thì thì người ta sẽ không biết là trường hợp nào đúng không người ta sẽ không biết là trường hợp nào đúng không rồi thì sẽ phải đọc nào she sees a pen a pen nào con đọc rõ nào sees sees rồi tốt lắm she sees a pen she sees a pen sees sees rồi, tốt lắm. Rồi, thế cô gọi một bạn khác nữa nhá. Cảm ơn con nhá. Thank you. Thank you bé. Em nào, bạn milk, bạn sữa nào. Bạn sữa đâu nhỉ? Bạn milk. Milk. Bạn milk mở mic cho cô nào. Ok, bạn nào nhỉ? Bạn uh, bạn gì ta? Bạn uh, gì ở trong này đây? Bạn nào giơ tay cho cô nào? Hi, hi, raise your hands. Bạn Lê Gia An là bạn gì đây? Bạn uh, Ngọc Ngà, bạn Bảo Ngân. Bạn gì nhờ? Sao chạy nhiều quá nhờ? Cái Ngọc Ngà xem nào. Ok teacher. Yes, I'm here. Okay, Ngọc Nga. Yeah. Dạ. Hope to see you soon. Ha. So, hôm nay này mình có từ ờ, C, mình sẽ ờ, có những chủ ngữ số ít số nhiều và chia từ này đúng không? Rồi. Thì bây giờ yeah. Dạ. cô sẽ ờ, hỏi Ngọc Nga nha. Ờ, yeah. Dạ. Họ thấy một cô gái. How can we say English? nào bắt đầu từ nào mình phân tích câu nhỉ họ thấy thấy gì yes họ thấy đúng không đấy con phải nhớ này họ thấy này thì là dây si rồi đúng không yeah. Dạ. thế dây si cái gì một cô gái dây si ở she is she a girl <laughs> cái cái cái cái từ mà dịch là cô ấy các thứ nó ghi nó làm chủ ngữ thôi đúng không nó để xưng hô mà nó để xưng hô thôi nhá đúng không nó dạ. để xưng hô thôi chứ còn khi mà mình ờ, nói những cái thứ ở đằng sau mình phải dùng từ để chỉ dùng người dùng vật à mà một cô gái trong tiếng anh là uh, a girl đúng không girl này con biết từ này không các bạn biết từ này không a girl G I R L a girl đó JC JC gì con nhỉ a girl chính xác JC a girl và từ C này đúng không bởi vì là mình đang đi với một cái chủ ngữ số ít hay số nhiều đây con số nhiều bởi vì sao bởi vì họ là có từ hai người trở lên đúng không nhỉ cho nên là C để nguyên đúng không con gái giỏi lắm rồi tốt dạ. lắm à ngô ngọc anh à ngô ngọc anh à <laughs> ngô ngọc anh này đây cô gọi nốt vào một bạn ngô ngọc anh đấy nhá ok ngọc anh can you ờ, à ngọc ngà tắt ok nhá ngọc ngà tắt mic cho cô nhá cô không tiện tắt dạ. Yeah. ok hello ngô ngọc anh yes okay now Bây giờ cô muốn Ngọc Anh uh, uh, giúp cô dịch sang uh, tiếng Anh nhá. Mặc dù là cô không thích uh, để cho các bạn dịch đâu, nhưng mà các bạn dịch thì sẽ hiểu hơn được chưa? Bây giờ cô sẽ nói nhanh để cho con uh, bật ra bằng tiếng Anh nhá rồi. Uh, nó thấy một cái cốc. Nó thấy một cái cốc. Nó thấy một cái cốc nó đã thấy sees nào một cái cốc biết cốc trong tiếng anh là gì không các bạn comment cho bạn để giúp đỡ bạn nào cup à, chính xác rồi a cup nào it sees a cup Uh, it sees a cup. Chính xác rồi, nhớ nha. Thì đơn giản là tóm lại là trừ cái từ have ra nó giống như kiểu trường hợp đặc biệt ấy. Thì với những động từ này như kiểu nhìn này, hôm nay con dạy có con bốn từ đúng không? Nhìn này, uh, ngửi này, nếm này và nghe uh, thì khi mà đi với các chủ ngữ mà chỉ có một người ấy chủ ngữ một người như kiểu he này she này it này nam này hoặc là linh này thì mình chỉ cần thêm s vào sau cái động từ động từ là chỉ hành động á ví dụ như là múa này hay là nhìn này hay là ngửi này hay là nếm này hay là nghe này hay là gãi đầu này hay là chạy hay là bơi này đấy người ta gọi là động từ đúng không hành động đúng không những từ chỉ hành động người ta gọi là động từ đó thì khi mà đi với các chủ ngữ như này thì mình sẽ thêm sc vào sau động từ là những từ chỉ hành động đó và tương tự cô có cô có những từ sau về làm bài tập nhá các con chuẩn bị này các từ sau sẽ làm bài tập này cô có từ smell cũng là bài tập lần này này smell này đó còn từ test từ ờ, here nữa đúng không sẽ là bài tập nha thì cô sẽ gửi bài tập sau nhá cô sẽ gửi bài tập sau cho các con được không ok cô sẽ gửi bài tập sau cho các con và bây giờ cô xem nào à, is a cup is a cup nhớ nha mình tóm lại một chút đấy thì chỉ cần là những chủ ngữ số ít thì mình sẽ phải thêm s vào đằng sau động từ nào nói lại nào với những chủ ngữ bình thường như là I, you, we, they đó thì mình sẽ cộng với những từ chỉ hành động mà bình thường thế này thôi đúng không có gì dùng đấy nhưng mà với những từ he, she, it Đấy, những từ chỉ số ít thì mình sẽ phải thêm s vào đằng sau động từ. Chỉ thế thôi và tương tự mình sẽ làm cho cô ba từ tiếp theo và cô sẽ gửi bài tập ở trên nhóm nhá và các con sẽ điền và làm cho cô nhá. Và bây giờ cô sẽ start share nào, cô sẽ start, start share cho các con nào. Rồi. Ok, bởi vì là cô vào lại cho nên là cô sẽ không có background đằng sau ở đây là phòng cô chưa? Rồi, cô sẽ gửi bài tập lại vào trong nhóm cả lớp nhá bởi vì cũng muộn rồi bây giờ là 9 giờ 18 rồi và các con của cô thì cũng đang rất là sleepy đúng không rất là tired vì vậy cô xin lỗi cả lớp vì hôm nay cô đã bị lỗi zoom và hẹn cả lớp vào thứ hai tuần sau nhá được không nhỉ ok good night đây cô sẽ mở cho các con nhá mở mở mic cho các con nha. Good night everyone. Bye teacher. Good night everyone. Good night. Good night. Teacher. nhớ nha các bạn nha. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Bye. Nhớ nha, nhớ nha. Hi đó, hi Okay, Monday, Monday, I will see you again. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Nhớ nha, đánh răng và rửa mặt nha. Practice and now wash your face and go to sleep. Yeah, goodbye and good night. Teacher. Oh, okay. A ờ, baby. Bye à. bye. Bye bye. À, đây Goodbye teacher. Bye bye Hà Bảo Anh. Bye bye teacher. Bye bye. Goodbye teacher. Goodbye teacher.